sản phẩm của công ty Factor Việt Nam trong suốt thời gian qua à, để giúp anh em khách hàng có cho mình những cái kiến thức về những cái dòng sản phẩm máy sản xuất cửa nhôm thì hôm nay công ty Factor Việt Nam sẽ giới thiệu đến anh em về những dòng máy đột dập đa năng hiện tại đang được sử dụng phổ biến trên thị trường Việt Nam à, và những cái dòng sản phẩm máy đột dập này sẽ có cho mình những cái chức năng khác nhau làm được cho những cái hệ nhôm cũng như tùy vào cái khối lượng công việc của quý anh em khách hàng và nhằm anh giúp cho anh em khách hàng có khả có thể là tiết kiệm được nguồn vốn đầu tư cũng như là lựa chọn được cho mình dòng sản phẩm máy đột dập phù hợp. Thì hôm nay đây chúng ta sẽ cùng nhau đi xem qua về những dòng sản phẩm máy đột dập có cả hàng nhập khẩu và hàng trong nước sẽ làm được cho những hệ nhôm nào à, và tốc độ làm việc như thế nào. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. và anh em đang được quan sát trên màn hình thì cũng có thể thấy được hiện tại à, bên cạnh em nó có tổng cộng tất cả đây là bốn cái loại đột dập thì đây là những cái loại đột dập đang được sử dụng phổ biến nhất thôi chứ không phải là đầy đủ hết tất cả nó sẽ bao gồm một con máy đột dập 14 dao, máy đột dập 13 dao, và phía dưới đây sẽ có một dòng sản phẩm đây là máy đột dập 27 dao à, và kế cạnh em bên đây sẽ có một uh, dòng sản phẩm đây là dòng sản phẩm máy đột uh, thủy lực có thể đột cho cả ke và đột khóa và để anh em có thể là biết rõ hơn về uh, chức năng chi tiết cũng như là những cái dòng sản phẩm này À, nó sẽ làm được cho những hệ nhâm nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về từng dòng sản phẩm và đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu sản phẩm máy đột dập 14 dao hiện tại à, Và anh em thấy thì dòng sản phẩm này được thiết kế bên ngoài cũng được sơn hoàn toàn đó là màu vàng chanh à, Đây là cái màu à, sơn để giúp cho sản phẩm của chúng ta khi nhìn vào thì nó sẽ sáng hơn và sạch hơn so với những cái dòng màu sơn khác Và sản phẩm này được sử dụng hoàn toàn đó là dập bằng hơi ạ à với chất liệu à, dao và chày cói cũng được tôi luyện khá là chắc chắn để anh em có thể sử dụng và trên dòng sản phẩm máy đột dập 14 dao này nó sẽ làm được cho anh em về các hệ nhôm như là nhôm à, sinh pha này bao gồm à, sinh pha hệ 55 cửa đi cửa lùa bên cạnh đấy nó sẽ làm được cho anh em cả những cái hệ nhôm vát cạnh như là BMA, GMA à, vân vân và kèm theo đấy trên dòng sản phẩm máy đột dập 14 dao này nó sẽ phù hợp cho những anh em nào à, đang có dự định là sẽ làm thêm cho mình cái hệ nhôm tô Toban đây là những cái hệ nhôm mới trên thị trường và hiện tại cũng đang rất là phát triển thì anh em có thể là lựa chọn đến dòng sản phẩm này dòng sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ được cho anh em làm cả nhôm tô Toban nữa và anh em thấy thì trên dòng sản phẩm này được thiết kế nồi hơi đây là làm bằng nhôm ạ để à, có thể là chứa được đầy đủ lượng hơi và làm bằng nhôm thì nó sẽ chắc chắn hơn so với việc là sử dụng nồi hơi bằng sắt hay bằng đồng ạ Ờ, và máy được sử dụng bằng hệ thống hơi đi từ nguồn hơi vào bàn đạp này và đưa lên nồi hơi để chúng ta có thể là ờ, dập ra những cái thành phẩm nhôm vừa nhanh vừa chất lượng và vừa đẹp ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang dòng sản phẩm máy đột dập 13 dao để xem là dòng sản phẩm 13 dao sẽ dập được cho những hệ nhôm nào ạ. Và đây là sản phẩm máy đột dập 13 dao nhập khẩu hoàn toàn nguyên chiếc từ nhà máy của công ty Factor Việt Nam. Và anh em thấy thì về thiết kế ở bên ngoài, dòng sản phẩm máy đột dập 13 dao nó sẽ nhập khẩu nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều so với những cái dòng hàng máy đột dập phổ thông hay là máy đột dập ở trong nước. Và ờ, về ờ, dao dao và các chày cói thì sẽ được ờ, tôi luyện rất là chắc chắn và rất là cứng để anh em có thể là dập được những cái hệ nhôm dây à, và cái nét dập nó sẽ rất là ngọt và dập rất là dứt khoát ạ à. và cái này thì nồi hơi sẽ được làm hoàn toàn bằng nhôm à, như những cái dòng sản phẩm nhập khẩu khác thì nồi hơi nhôm này nó sẽ được à, đặt riêng biệt à, so với à, cái thân máy nó sẽ được à, kê hoàn toàn ở trên đây đây là một cái bầu hơi riêng ạ à. rồi à, sẽ đặt tới một à, bệ thép và bên cạnh đấy thì trên dòng sản phẩm nhập khẩu này sẽ tích hợp thêm cho mình đây là một cái à, à, vò giảm thanh này hai cái giảm thanh để anh em có thể là làm việc ở những nơi đông dân cư để có thể là hạn chế tiếng ồn cho anh em à, và bên cạnh đó thì hơi sẽ từ nguồn đưa vào thì sẽ đi qua một cái cốc lọc khí thì cốc lọc khí này sẽ giúp lọc sạch hết những cái hơi nước để lượng khí đưa lên cho cái ờ, nồi hơi này sẽ là lượng khí sạch và không có lẫn hơi nước sẽ giúp cho cái tuổi thọ của nồi hơi này sẽ được đảm bảo và bên cạnh đó thì ờ, trên sản phẩm này còn được ờ, tích hợp đây là một cái khóa hơi ạ để anh em khi mà chúng ta không sử dụng thì chúng ta có thể là khóa hơi lại ở trên cái hệ thống cốc lọc khí này và đối với dòng sản phẩm máy đột dập 13 dao này sẽ giúp được sẽ giúp cho anh em làm được những hệ nhôm đây là những hệ nhôm ờ, Sinfa 55 này à, bao gồm cửa đi và cả cửa lùa của Sinfa tức là sẽ giúp anh em làm đầy đủ hết trên hệ 55 của Sinfa à, ờ, và các hệ nhôm 55 vách cạnh như là BMA, CMA và đối với dòng sản phẩm này thì đây là cái dòng sản phẩm nhập khẩu hoàn toàn luôn nên là sẽ đảm bảo cho anh em về cái chất lượng thành phẩm khi dập ra sẽ sắc ngọt và không có bị xảy ra những cái tình trạng như là bị nổ nhôm hay là lo nhôm thì về uh, chi tiết của dòng sản, uh, chức năng trên từng dao của dòng sản phẩm máy đột dập 13 dao và sản phẩm máy đột dập 14 dao này anh em có thể là xem thêm ở trên kênh video máy cắt nhôm Factor VN của em like để có thể là biết rõ về những cái chức năng công dụng của hai dòng sản phẩm này. Thì, uh, ờ, tại đây thì chúng ta sẽ xem qua là những cái dòng sản phẩm với những con dao khác nhau thì nó sẽ dập được cho những hệ nhôm nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang dòng sản phẩm máy đồ dập 27 dao của công ty Factor Việt Nam. Và đây là giải pháp cho những anh em nào có khối lượng công việc nhiều à, Có thể làm cho những cái hệ nhôm là Sinfa 55 này, cả 93 à, ờ, Cả những cái hệ nhôm vách cạnh thì chúng ta sẽ lựa chọn dòng sản phẩm này và đây là sản phẩm máy đột dập 27 dao đa năng tích hợp cho anh em làm sinh pha 55 vừa 55 và sinh pha 93 và hệ phát cạnh 55 à, và dòng sản phẩm này cũng sẽ là dòng sản phẩm nhập khẩu hoàn toàn nguyên chiếc của công ty Factor Việt Nam à, với thiết kế nồi hơi bằng nhôm giảm thanh và cũng như là cốc lọc khí thì với 27 dao này sẽ giúp anh em giải quyết được cho mình những cái khối lượng công việc tương đối nhiều à, và trên dòng sản phẩm này thì anh em có thể thấy là máy còn được tích hợp thêm một cái khả năng đây là dập tay để khi mà chúng ta đi làm công trình ờ, chúng ta có thể là đem theo để ờ, sử dụng tại công trình nếu như công trình của chúng ta không có sẵn nguồn hơi thì với ờ, một cái thanh đọt một cái uh, cây bẫy như thế này anh em có thể là đưa vào đây và chúng ta có thể là tiến hành dập tay thì quá trình dập tay thì nó cũng sẽ rất là nhẹ và rất là đơn giản để anh em có thể là dễ dàng thực hiện được để giúp anh em có thể là dập ra được những cái thành phẩm sắc ngọt thì uh, cái việc cái việc dập thực tế trên dòng sản phẩm này em cũng đã có sẵn video Anh em có thể là vào kênh của em để xem thêm về việc ờ, dập thực tế cũng như là chi tiết chức năng trên dòng sản phẩm này à, và đây là dòng sản phẩm khá là tiện lợi để chúng ta có thể là đem theo cho mình làm ở những cái công trình à, lớn nhỏ đều có thể sử dụng được và nó với có rất nhiều chức năng để anh em có thể là dễ dàng sử dụng và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ờ, dòng sản phẩm máy đột dập thực cuối cùng trong video ngày hôm nay và bây giờ mời anh em chúng ta cùng nhau xem về dòng sản phẩm máy rụt dập thủy lực đa năng 28 dao của công ty Factor Việt Nam. À, và đây là sự à, lựa chọn đầu tư cho những anh em nào có mức vốn à, à, tương đối nhiều à, và chúng ta muốn đầu tư cho mình một cái dòng sản phẩm để có thể là sử dụng luôn à, từ, à, từ hiện tại cho đến về sau, không cần phải đầu tư thêm bất kỳ à, máy rụt dập hay là đột khóa nào nữa. Thì chúng ta sẽ sử dụng dòng sản phẩm máy rụt dập thủy lực 28 dao này. À, và riêng đối với dòng sản phẩm này thì anh em biết là sử dụng bằng hệ thống thủy lực thì chúng chúng ta chỉ cần là có điện là dòng sản phẩm này sẽ hoạt động được à, không phải sự không sử dụng băng hơi như những dòng sản phẩm à, máy đột dập hơi khác à, và trên dòng sản phẩm này nó sẽ tích hợp được cho anh em cả dập ke và dập khóa thì chúng ta làm hoàn toàn trên sản phẩm này và nó dập được một lúc hai mặt trên dòng sản phẩm máy đột dập này luôn và trên dòng sản phẩm máy đột dập thủy lực này sẽ giúp anh em giải quyết được cho mình trên những hệ nhôm sinh Sinva 55 và năm hệ nhôm sinh Sinva 93 đồng thời sẽ giúp anh em làm được cho mình cả những hệ nhôm vát cạnh 55 như là BMA, ZMA à, và dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm máy nhập khẩu hoàn toàn nguyên chiếc từ nhà máy ờ, Factor ờ, đến từ công ty Factor Việt Nam ờ, với chất lượng Dao thép cũng như là chày cói của dòng sản phẩm này được tôi luyện rất là chắc chắn và rất là già sẽ giúp anh em tạo ra được cho mình những thành phẩm vừa nhanh vừa sắc à, và sẽ giúp cho anh em hoàn thành được cho mình những cái công trình trong những khoảng thời gian nhanh nhất có thể à, và đối với dòng sản phẩm này sẽ là sự lựa chọn phù hợp cho những anh em nào đang có cho mình những cái dự án đầu tư lớn và chúng ta đã vừa cùng nhau đi tìm hiểu qua về à, sơ qua về những cái chức năng cũng như là những cái dòng sản phẩm máy đột dập tại công ty Factor Việt Nam à, dành cho những anh em nào đang à, băn khoăn thắc mắc không biết là mình làm những cái hệ nhâm này sẽ dùng máy đột dập nào thì chúng ta có thể xem video này và chọn cho mình những dòng sản phẩm máy đột dập phù hợp à, và ngoài những cái dòng sản phẩm như là máy đột dập 13 ờ, dao này 14 dao 27 dao và 28 dao này thì tại công ty Factor Việt Nam còn có cho mình những cái dòng sản phẩm như là máy đột dập à, Sinfa 93 11 dao hoặc là những cái dòng sản phẩm máy đột dập 29 tiếng giao và những dòng sản phẩm máy đục dập khác giúp anh em có thể là hoàn thành được cho mình những cái ờ, công việc ờ, tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng thì mọi thông tin chi tiết cũng như là chức năng trên từng thành, sản phẩm máy đục dập anh em muốn biết thêm thì hãy vui lòng liên lạc trực tiếp với số điện thoại phía bên trên màn hình liên lạc cho em like qua số điện thoại 0787 291 188 đồng thời anh em có thể để lại bình luận hoặc là những ý kiến đóng góp phía dưới video để giúp cho công ty Factor Việt Nam có thể cải tiến thêm cho mình những dòng sản phẩm mới và giúp cho kênh máy các nhóm Factor VN có thể phát triển hơn. À, và cảm, ơn quý anh em khách hàng trong suốt thời gian qua đã luôn tin tưởng, đồng hành và ừ, theo dõi kênh video máy các nhóm Factor VN. Xin kính chúc cho quý anh em thật nhiều sức khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới.